những những cái anh em mới chơi đấy các bạn đi chơi các bạn chưa hiểu hết về đồ được các bạn chưa hiểu được là mình nên sử dụng những cái đồ gì để phù hợp với cái sân chơi của mình để anh em đi vào sân chơi anh em giành được cái hiệu quả thì hôm nay mình sẽ tư vấn cho các bạn để các bạn hiểu hơn về nó thì hiện nay trên thị trường nó cũng rất là nhiều cái đồ để anh em đi chơi bài ná ba cây miêng hay phỏng hay sâm lốc như cái máy cái kính cái ví hay là cái bài lỗi thì mình khuyên những anh em mới chơi mà các bạn đưa được bài vào đấy, kinh tế các bạn chưa có hay là các bạn chưa hiểu hết về đồ thì các bạn nên lấy cái kính áp tròng nhìn xuyên bài thì cái giá thành nó rất là rẻ mà nó hiệu quả cho những anh em mới chơi dần dần các bạn hiểu đồ rồi thì các bạn có thể tăng tốc lên các bạn lấy cái máy đánh bài hay là các bạn lấy cái đồ chơi nó cao cấp hơn còn những cái anh em mà chưa đưa được bài vào các bạn đi đến sân chơi của người ta mà các bạn không đưa được bài vào thì là mình khuyên anh em nên dùng cái cặp đổi bài Đấy, cái cặp đổi bài này nó rất là mới và nó chưa dễ bị phát hiện thì các bạn có thể dùng cái cặp đổi bài này đấy những cái sân chơi mà các bạn không đưa được bài vào anh em nhé thì các bạn dùng cái cặp đổi bài này đấy các bạn có thể nhìn qua đây cái cặp đổi bài này nó không khác gì một chiếc cặp bình thường anh em nhé đựng được tiền nong thoải mái giấy tờ bình thường các bạn đeo ở trước ngực đấy và khi các bạn đổi bài các bạn chỉ cần đưa vào trong đây anh em chỉ cần đưa bài vào trong đây này đấy là tự động nó sẽ hút bài và nó bắn ra cho anh em đấy như các bạn nhìn đây nó có một cái lỗ này thì các bạn đưa bài vào trong đây thì khi lúc cái lỗ này các bạn đưa bài vào và nó sẽ tự động nó hút bài và nó bắn ra cho anh em đấy anh em nhìn này rất là êm anh em nhé cây bàn đưa vào bắn là cái khác này anh em thấy chưa đấy là cái túi đổi bài khi các bạn sử dụng nó rất là hiệu quả cho những anh em mới chơi mà các bạn không đưa được bài vào sân chơi thì các bạn nên dùng cái cặp đổi bài này đấy và cái cách chơi của nó như thế nào thì giờ mình sẽ hướng dẫn lại các bạn này chẳng hạn như các bạn lên một ván bài các bạn chơi liêng hay chơi ba cây như vấn này bài của mình lên là ba ba bốn mình là không điểm đúng không anh em đó thì là bài trong đây mình chưa có một cái gì nhé ván này mình sẽ úp và mình sẽ cho một cái ba vào đây mình giấu một cái ba vào đấy mình sẽ cầm một cái ba và mình giấu một cái ba vào trong đây đấy thì ván sau mình lên ván bài như thế này hai bốn năm thì các bạn nhớ ở bên trong mình đã có một cái ba rồi thì mình sẽ đổi cái hai này thành cái ba đấy các bạn nhé mình sẽ đổi cái hai này thành cái ba thì bài của mình là ba bốn năm đấy là cái cách để các bạn sử dụng cái túi đổi bài này mà anh em dùng mấy bài nào cũng được anh em không cần phải đưa bài vào sân chơi nó vẫn có độ hiệu quả cao đấy và không bị phát hiện cái này thì nó chạy bằng pin các bạn có thể nhìn đây nó chạy bằng pin đấy, rất là bền các bạn có thể đánh được cả ngày và khi anh em không chơi nữa có cả nút bấm bài ra đấy anh em bấm một phát là bài tự động nó bắn ra đấy, bấm vào đây bài nó bắn ra thì là anh em bấm bài vào nó bắn ra thì là anh em chỉ việc bấm nhẹ phát là bài bắn ra thì anh em rút bài ra thế thôi đấy các bạn nhìn này nó được cấu tạo không khác gì một chiếc túi bình thường các bạn có thể đựng tiền nong giấy tờ và thoải mái nhưng mà ngoài ra nó hỗ trợ cho anh em đánh bài rất là hiệu quả đấy đấy nó là nói về cái túi còn cái kính áp tròng này thì các bạn bắt buộc các bạn phải đi theo bài bài thì các bạn chơi bài nào mình cung cấp bài đấy cho anh em đấy bài anh em chơi loại bài nào cũng được mình có thể cung cấp cho anh em bài đấy thì anh em nhìn vào đây cái sản phẩm này mình muốn giới thiệu đến anh em đó là cái kính áp tròng 4D thế hệ đời mới kính của Mỹ thì khi các bạn đeo vào nó không như cái loại kính ngày xưa là anh em đeo vào cay mắt hay mờ mắt nhức mắt hay các bạn chỉ đeo được tầm 2-3 tiếng là nước mắt nước mũi nó chảy ra tràn trề nhưng mà cái này các bạn đeo cả ngày cũng được nó rất là êm anh em đeo vào trong lòng mắt thì là nó không cay mắt không nhức mắt không mờ mắt vì nó là cái thế hệ 4D siêu mỏng các bạn có thể nhìn đây bên trong hộp kính này nó gồm có hai mắt kính áp tròng đấy hai mắt kính áp tròng anh em nhé hai mắt kính áp tròng này và có cái gậy gắt này gậy đỡ này đấy anh em có thể đựng vào đây cũng được và anh em đựng vào đây cũng được và đây là cái gậy gắp và gậy đỡ đưa vào mắt thì khi các bạn gấp này đấy các bạn đưa lên cái này xong rồi anh em khởi bong nó lên khởi bong lên phát là anh em đưa vào trong nó mắt là ok thì khi anh em mua hàng anh em ở nhà anh em không đến được trực tiếp chỗ mình anh em lấy hàng thì mình sẽ gửi theo đường bưu điện thì là mình sẽ cho anh em test hàng thì anh em dùng cái điện thoại của anh em đây và anh em vào phần máy ảnh này đấy máy ảnh anh em dán cái kính áp tròng vào camera này anh em soi trực tiếp vào bài thì anh em sẽ nhìn thấy hết con bài nó hiện lên đấy thì đấy là cái cách tiết kính áp tròng tại nhà mà anh em không đến được trực tiếp cơ sở của mình đấy thì anh em ở nhà anh em cũng có thể tiết hàng được đấy mình gửi theo đường bưu điện hoặc đường xe về cho anh em còn cái kính này thì mình bảo hành cho anh em là hai năm lỗi đổi mới anh em nhé lỗi đổi mới không phải mất đồng nào cả đấy thì anh em đi chơi anh em phù hợp với cái sân chơi của anh em nó đồ nào thì anh em nên lấy cái đồ đấy còn giờ mình sẽ cho cái kính áp tròng này đây là cái kẹp kính thử anh em nhé đây là cái kẹp kính thử mình sẽ cho vào trong camera đây mình soi bài này nó nét căng lên anh em nhìn cho con năm này đấy anh em nhìn con năm nó nét căng lên không đấy con năm này các bạn nhìn chưa đấy đấy là cái kính áp tròng chín à sáu này anh em nhớ nhá phải đi với bài của bên mình anh em mới chơi được riêng cái dòng kính này còn cái dòng túi đổi bài này thì anh em bài nào anh em cũng có thể đổi được đấy còn cái dòng kính này thì chắc chắn là bắt buộc anh em phải dùng cái bài của bên mình thì anh em mới chơi được đấy con bảy này anh em nhìn chưa con bảy nó hiện nét căng lên này nó có cả chất anh em nhé con bảy này con tám này ok chưa anh em con con chín này đấy con di này anh em nhìn chưa con di nó nét căng như ban ngày lên này đấy con ca này rất là nét anh em nhé khi anh em đeo vào trong lòng mắt nó còn nét căng lên còn ác này thì khi anh em chơi phỏm hay anh em chơi liêng hay anh em chơi ba cây những cái anh em mới chơi đấy các bạn có thể nhìn được hết bài của người ta các bạn biết dứt điểm các bạn có thể tố ít đi các bạn có thể đặt tiền ít đi đấy là cái tác dụng của cái kính nhìn xuyên bài hay là các bạn chơi form các bạn có thể biết trước bài các bạn không ăn cái này hoặc các bạn có thể bốc đấy rất là hiệu quả cao còn hai này khi anh em đeo kính áp tròng vào nhìn nó cũng như thế nhưng mà nó lét hơn anh em nhé vì đây là cái kính thử của bên mình cái kính thử này thì là nó dày đấy, nó không được mỏng như cái kính nhìn xuyên bài kia nên là anh em nó còn mờ còn khi anh em đeo cái kính này vào trong lòng mắt nó nét căng như ban ngày đấy, anh em đeo nó rất là nét và nó sáng còn ba này anh em này đấy hoặc là anh em nào có thể đánh chắn mình có thể cung cấp đồ đánh chắn cho anh em con quy này chắn nỗi hay chắn máy hay là dạy đánh chắn con ca này đấy rất là nhiều anh em nhé rất là hiệu quả con quy này chữ thập là con 10 này đấy chín này anh em nhìn chưa chín nó là cái móc chìa khóa anh em nhé con 8 này con 7 này đấy con 6 này ok chưa anh em con 5 này con 4 này con 8 này là con 3 này con gì này chữ thập là con 10 anh em này đấy anh em nhìn cho gần nó nó rất là sáng này đấy, phần giữa giữa đỏ đỏ này đấy đấy thì anh em đi chơi mình tư vấn cho anh em như này anh em vẫn chưa hiểu thì anh em có thể alo cho mình cái số điện thoại trên màn hình nhưng mình sẽ tư vấn cho các bạn để các bạn hiểu hơn là anh em mới chơi hay là anh em đi chơi anh em chưa hiểu hết về đồ nó có những cái đồ gì thì anh em có thể alo cho mình mình sẽ tư vấn cho các bạn để các bạn hiểu hơn về những cái dòng này anh em lấy cái đồ nào để nó hiệu quả vào sân chơi của anh em để anh em gặt hái được cái hiệu quả cao thì anh em cứ alo cho mình mình sẽ tư vấn cho các bạn để các bạn hiểu hơn Thế chào tất cả anh em cảm ơn anh em đã xem clip